아침 일찍 이동하게 됩니다 아 진짜 몸이 안 좋은 것 같아요 요 며칠 제가 엄청 돌아다녔거든요 뭐 여기저기 일들이 있어가지고 정말 많이 걸었더니 다리 종아리가 정말 많이 정말 안 좋아요 지금 걷기도 힘들 정도로 종아리가 지난 것처럼 땡땡합니다 오늘은 진짜로 찐으로 마사지를 가서 가까운 거리니까 택시 탈 필요는 없고 지금 걸어서 이동하고 있습니다 네, 아침에 쌀국수 먹고 있고요 드림 마사지라는 곳입니다 제가 오다가다 여기를 계속 봤었는데 여기가 굉장히 오래된 곳이라고 해요 안에 내부 수리도 다 마치고 해서 세단장해서 안에 내부 수리도 했다고 하네요 여기도 마찬가지로 허가를 받고 이동합니다 예정된 시간보다 훨씬 더 일찍 왔어요 요 상당히 깔끔하게 정리가 되어 있네요 여러가지 진열도 해주시고 상당히 깔끔하네요 들어가 보겠습니다 어, 마사지 가격이고요 VIP룸, VIP룸도 보유하고 있고 60분, 90분, 120분 해서 풋바디 마사 25만동 어, 일반인 기준으로 25만, 30, 38만 이렇게 되고 있네요 내부는 사장님의 스타일을 알 수 있는 것 같습니다 깔끔하게 정돈이 되어 있고요 아늑한 공간에서 마사지를 받게 됩니다 안녕하세요 이 시원하다 이곳의 마사지사분들은 굉장히 오래 일했었다고 합니다 후미형에서 거의 가장 오래됐다고 보시면 될 것 같아요 여기 있는 관리사분들도 다른 좋은 곳에서 교육을 받고 이쪽으로 오신 분들이 좀 많다고 합니다 마사지 스킬이 굉장히 좋다고 해요 아, 방효 또야 응? 할머니 하야 26 à? Em làm viên massage bao lâu à? ba Năm, năm 3 năm à? Em, em tên là gì? Em tên là gì ạ? Trang Ken. Trang 아, 짱. 짱이라는 이름도 많네. người Việt Nam tên Trang nhiều. <laughs> em em sống ở đấy à? Dạ. Ừ, quanh bái à? anh chay làm gì? anh chay làm gì? Không biết Không biết hả? Tại sao cười? Thì chưa có, sắp có thôi <laughs> Không sao Em nói nhiều nhiều không sao Chuyện bị có thôi Nhưng bây giờ là chưa có ừ. Em à, em biết tiếng Hàn không? Không, em không biết tiếng Hàn. À, con biết nữa. Yeah. Anh làm ở Việt Nam mấy năm rồi? Bao lâu hả? Yeah. Dạ. Uhm, một năm sáu tháng. Nhưng mà tiếng Việt anh nói nhiều mà. Uhm, chút xíu. Anh uh, vui nhai nói chuyện. Ừ. Massage con gái ngồi chơi nhiều ừ. à, anh ở bên này là làm việc gì làm việc à yeah. Dạ. uhm, ừ, quay uh, youtube quay video à. Ừ, một cái thôi yeah. Dạ. sao là anh đăng lên là để người hàng biết hả có bây giờ cho cô bạn gái sau nãy dạ. anh muốn gặp bạn gái này Việt Nam ờ là anh chưa có bạn gái hả? Ừm, chưa gặp người tốt Ừ. sau này anh muốn gặp người tốt anh cũng muốn kết hôn rồi nhưng mà từ từ <laughs> Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 다 틀려가지고 이게 칭남라 모친땀바 Chị tháng ba hả? 응 모친땀바라 bao nhiêu tuổi ở Việt Nam 41 41 ừ. 41 à 41 hả Hay thế là anh nghĩ là 40 40 à. một nhưng mà ừ. ở ở ở ở Hàn Quốc là là thêm một, tuổi nữa là 41 41 ừ. ừ. hơn hai à, hơn 14 tuổi dạ ừ. nhưng mà à, anh còn nhìn còn trẻ cảm ơn ở Việt Nam con trai mà 40 41 tuổi là già lắm rồi Dạ Dạ, dạ rồi hả? Dạ Khuôn mặt Khuôn mặt nhìn ra lắm à. Nhưng mà anh còn trẻ quá <laughs> Em suy gì ở Việt Nam anh bao nhiêu tuổi? Khoảng 30, 35 30, 35 Dạ nhưng ngoài Việt Nam con trai tất cả đẹp trai <laughs> Tại sao? không có bình thường thôi không đẹp trai nhỉ đẹp trai hắn suy nghĩ đẹp trai cũng có đẹp trai cũng có không có hả anh vâng suy nghĩ ở người Việt Nam đẹp trai đẹp trai mà tại sao không có không có không có Nhung con em bạn trai dạ. người Việt Nam mà dạ. trời ơi <laughs> người tốt không à, em chưa chưa có chưa biết chưa biết hả? Dạ. Không phải là người người hiểu hả? Chưa. Chưa hả? Dạ. Hoa. Một con gái nói anh học tiếng Việt. Em đẹp hơn hoa nhỉ? <laughs> Khen quá. À, anh mà tìm thêm tuyển tuyển người làm ừ. việc cùng. Ừ. Không sao. Ờ, anh làm việc một mình không sao anh làm việc qua video youtube anh vui hơn yeah. mỗi ngày có công việc làm vui hơn 우리 관리사분께서 카메라를 찍는 게 굉장히 무섭다고 했습니다 어, 근데 용기를 내줬고요 또 저 또한 이 관리사의 마음을 이해를 합니다 아니 hiểu em sợ không không sao anh là người tuấn mà nó lại mắc cỡ <laughs> em quay video muốn nó là dạ muốn nó là quay dạ, quay lần youtube 도, muốn lần đầu tiên <laughs> 이해합니다 네, 처음 하는 유튜브 촬영이고 이렇게 하면 당연히 무섭죠 어떤 유튜브고 어떤 자기 모습이 어떻게 나오는지 저조차도 그러는데요 하지만 같이 이해하고 소통하면 다 이해해 주더라고요 안 거라고 응? Đâu nhiều Đâu Đâu nhiều Thì sao tao đâu anh không nói <laughs> Anh dưỡng nhiều à, Anh thích trường Anh suy nghĩ mỗi ngày happy happy happy <laughs> Chắc được ừ. Em ăn cơm chưa hả? Dạ em ăn rồi Ăn rồi hả? Dạ. Ăn gì? Bún bò Bún bò hả? Dạ Ồ oh, bún bò ngon Anh thích bún bò À ở, ở gần đây có bún bò Ồ, dạ, có, có, có. Dạ. Anh biết rồi À, khi nào anh có thể đi thử đi ăn ăn uh, ờ, buổi sáng không ăn à đúng rồi em thích nhiều người Hàn à buổi ừ. sáng à ừ. không ăn cơm ừ đúng rồi đi quay cho rất nhiều tiệm rồi anh à yeah. Dạ. không phải ít tiền rồi anh kiếm ít ít tiền thay vì uh, ờ, massage cho tiền du lịch cho tiền nhân viên cho tiền yeah. Dạ cho tiền nhiều Nhưng anh không có tiền <laughs> Kiếm tiền nhiều Cho tiền nhiều Em hiểu không? Dạ, hiểu rồi Em làm việc Mỗi tháng kiếm bao nhiêu? Một tháng à? Ừ Ờ, một tháng khoảng được 10, 11 đến 12 ừ, 11, 12 Dạ Chiều Dạ Tất cả bình thường khách trên đời cho tiếp em không? Dạ có Dạ Nhiều không? Ờ à, Làm 90 phút Thì nếu làm tốt thì được 200 200 Dạ ừ. 90 phút Ở ờ, bình thường là ờ, nhiều người cũng làm 100, 100 nhiều, 100 nhiều À nhiều 100 nhiều yeah. Dạ. Em uh, em kiếm 100 nghìn, 200 nghìn tất cả buổi không? Vâng ừ, Tất cả buổi à? Dạ ừ. 아 근데 진짜 여기 마사지를 잘하네요 진짜 어떤 마사도 인사도 짝짝 이게 마사지를 잘한다고 생각하는 이유가 시원한 자리를 다 골라서 h 줘요 Trang ơi Dạ ờ, Em tò mò ờ, YouTube q 한 방을 하나 얻었고요. require một số tiệm massage khác ừ. ờ. này ờ. ờ anh cũng quay giống vậy này dạ 막 이렇게 궁금해해요 그래서 제가 막 숨기고 이런 것보다는 같이 공유하면서 걱정하지 않도록 안심시키고 있습니다. 엠마 코로나 디베야 Dạ, lúc ờ, dịch corona là ừ. không làm việc Không làm việc hả? Dạ Corona ở, ở đây là tất cả ở Phú Mỹ Hưng là không làm việc Ở nhà à, dạ. Corona khó không? À, ờ, em bị Em không bị hả? À. Ừ. Em bị rồi Hai lần? Dạ Hai lần? Corona dạ. hai lần? Corona hai lần Lần đầu tiên là vào tháng tư ừ. Tháng tư là em bị Sau đó bắt đầu làm việc trở lại à bị một lần nữa là tại vì tiếp xúc với khách hàng và bị thêm một lần nữa <laughs> hai lần né yeah, đầu không nhá yeah. Dạ. đầu không đau đầu nhiều sốt nhiều ừ. nhưng mà bây giờ không có rồi yeah. Dạ. không sao tất cả hết rồi em có em gái hả dạ yeah. bao nhiêu à, nhưng nhưng mà em gái lấy chồng Hàn Quốc rồi Em chờ ăn <laughs> Chờ đi Còn ấy em hả? em gái hả À, em gái lấy chồng Hàn rồi Em gái lấy chồng Hàn rồi Em gái lấy chồng Hàn rồi 어이가 없네 lấy chồng người Hàn Quốc 에이 깜찍 아, 또 그런 게 있구나 네, 베트남 모든 남자가 그런 건 아니지만 저 이제 우엉 소주 우엉 비아 니오 dạ 카지노 ta xin luôn nhiều nhiều <laughs> không không làm việc à dạ làm ít làm việc lắm ừ. đi uống uh, soju với bia nhiều thích hơn <laughs> con em thích à không em không thích à dạ anh thích uống soju nhưng mà ăn ờ, không không mua sáng dạ ừ. bình thường không. em uống bao bao nhiêu một cái thì say rồi say à. rồi <laughs> hay không được à một cái say hả dạ <laughs> uống soju hả dạ uống bia bao nhiêu à uống bia hả chắc chắn là được hai đó <laughs> nhỏ dạ nhỏ dạ ít thôi một chút xíu thôi không được uống bia không được mặt r a i em là ờ, uống nhiều hả? Ừ, uống được thôi không được nhiều Em không thích bạn trai đã uống bia Tại sao? 담배 한대 정도는 괜찮잖아. Uống bia gì nhiều là không tốt Ừ. Mệt lắm Không làm việc được 아이 일을 해야 되는데 이제 모든 베트남 남성분들이 그런 건 아니지만 가끔씩 이제 저도 이제 베트남 여성분들이랑 좀 친하게 지내는 경우가 많고 또 주변에 좋은 베트남 남자분들을 좀 많이 알고 있지만 사실 이런 얘기 들을 때마다 조금 가슴이 아프네요. 일을 하지 않고 술 많이 마시고 도박하고 이런 사람들이 좀 있다 보니까 그러냐 anh là suy nghĩ là anh khi n 50 50 tuổi 6 50 tuổi 6 nhưng mà không lúc đó không là được. không anh không có con được 50 <laughs> trước 50 tuổi trước yeah. Dạ. được 50 tuổi 6 không được yeah. Dạ. một 18 tuổi kết hôn sau ly hôn ly hôn, ly hôn nhiều. nhiều dạ đúng rồi ly hôn nhiều nhiều à, sao anh biết à ừ? sao anh biết Sao anh biết ạ? À? Dạ, sao anh biết là con gái 18 tuổi là kết hôn <laughs> Sau đó là được 1-2 năm là chia tay Anh sung rồi vậy Nếu mà à. tất cả biết mà Dạ, dạ Anh muốn hiểu người Việt Nam Anh tò mò Tất cả tò mò dạ. Tò mò không thích hả? <laughs> không sao, anh ừ. tìm hiểu được ừ. Anh biết nhiều là tốt mà ừ. Chống nhau mà người Việt Nam tò mò người Hàn Quốc yeah. Dạ. anh tò mò người Việt Nam nếu anh muốn lấy vợ Việt Nam thì anh tìm hiểu nhiều nhiều <laughs> nhưng anh không có tiền kiếm chút xíu kiếm tiền chút xíu không sao mà à, anh làm việc nhiều nhiều ừ. là ok anh không đi ừ. casino anh không make chu nhiều nhiều là ok không oh, sao thế hả dạ yeah. nếu nếu mà từ 20 hoặc 30 thì là Ừ. được mà à 20 triệu Dạ, 30 20. triệu được à là được rồi. ừ. Em à, đi đi, anh cho 10 triệu. 10 triệu hả Dạ. Không 10 được. triệu. Em à, em em em 50만 원 50만 원 anh cho em 20 triệu em cũng không đi. <laughs> em làm massage là massage không đi là không đi. à, À, anh đi đi karaoke đi. 심각하구나 Ở Mr. Kim có YouTube của anh. Có không? ừ, có Có. à? Dạ. Một chút xíu em xin ừ, Mr. ừ, Kim để coi. ừ, ừ. em xem được Dạ. tò mò không Có. <laughs> em đẹp gái em massage tốt em nói chuyện tốt bình thường mà <laughs> Ờ, bình thường hả dạ trời ơi yêu bình thường hả <laughs> Em bình thường thôi Mr. Kim nói hả? Không phải Anh suy nghĩ 응, 안 쓰. 아. 일단 원래 다양하게 마사지를 해주는데 오늘은 등 마사지랑 팔 마사지는 좀 제외를 했어요. 어, 왜냐하면 이제 다리가 제가 너무 안 좋고 등은 지금 촬영하기에 너무 안 좋아서 일단 제가 원하는 부위만 좀 촬영했습니다. 우리 이제 시간 다 됐잖아. 깨톡 로이. Kết t 응, 깨톡 로이. 음, Em muốn làm việc không? Tại vì làm em, nhiều không? Em nói nhiều, anh nói nhiều em không để Em không nhớ Dạ, em không nhớ đến Không biết đúng không? Không biết hả? không sao 끝났어요 고맙습니다 감사합니다 음. 조심해서 보시고요 예 감사합니다 수고하셨습니다. 예.